Bé Cam dễ thương quá Fan của bé Bông Trời ơi mấy bạn ơi Hôm qua các bạn nào nhớ không Ngày hôm qua mình mới vừa đăng một cái video vlog với bạn Nói rằng là mình mới vừa nhận nuôi hai bé mèo mới À không nhầm có một đứa à Còn một đứa còn lại là mèo cũ nha các bạn nha à, Một con là bé Cam Còn một con là bé Bông mọi người ạ à. à, Thì hôm qua có rất là nhiều bạn bảo mình là Anh Phong ơi bé Bông dễ thương quá Bé Cam cũng dễ thương nữa Hay là anh cho bé Bông vào trong Minecraft đi anh Thì mình nghe cũng hay á cũng hợp lý á Nhưng mà tại vì á nếu như mà muốn bé bông vào trong Minecraft á, thì chắc là cần phải có thêm một thời gian nữa thì bé bông mới có thể vào Minecraft được các bạn hiểu không? Chứ bây giờ ờ, sao tự nhiên tôi nghe có ai, nhấn chuông vậy? Ai vậy? Trời ơi, tôi nè ông nội, cái gì mà tôi gõ chuông bao nhiêu lần mà sao bây giờ mới ra vậy? Ủa sao Sammy hả? Ồ. Oh. Ủa, Ủa rồi, rồi ai đây? Trời, gì ông nội bé cam chứ ai? Ủa, Ủa ờ, quên quên bé cam luôn hả? Ôi, đất Trời ơi mấy bạn ơi Lâu quá à, mình không thấy bé cam ở trong Minecraft Cho nên mình quên mất tiêu luôn rồi <laughs> Rồi sao lùi lại luôn rồi sáu lùi lại nó phụ phàng đó do ông á do ông chứ sao tôi thôi, nhiên nói không nhớ người ta luôn cam ơi cam ơi xin lỗi luôn xin lỗi mà xin xin xin xin nhỗi xin nhỗi trời gì đâu không chịu ơi ghê quá à. tại vì lâu quá lâu quá rồi tôi không thấy bé cam ở ở trong minecraft cho nên là tôi mới quên chứ bộ chứ nhìn là à. biết liền <laughs> nè không bé cam nữa bạn thôi mập mạp đáng yêu dễ sợ Trời cam cái thế là đứng im tranh quay cam xíu đụng cam Chạy quá chạy lại hoài đó bạn coi nè <laughs> bạn đây chính là bé cam trong minecraft nè cái đầu màu cam nè bạn đó mặc cáo màu hồng nè ấy thì à, có nhiều bạn hỏi luôn. mình là tại sao bé cam lại mặc cáo màu hồng là bởi vì bé cam là con gái nha bạn nha trên mặc cáo màu hồng mà đúng rồi ấy rồi hôm nay qua có chuyện gì không vậy đây trời đất ơi đây qua đi có chuyện không nhìn thấy gì không tèn ta tèn ta đen ủa Thấy không? Ghê không? Ủa? Rồi tự nhiên hôm nay mang cái hộp quà siêu to khổng lồ qua đây cho tôi làm gì vậy? Tính ra là hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu Trời đất ơi, ủa tôi tặng quà phải là đúng ngày sinh nhật của ông mà tôi mới tặng hả? À? Gì kỳ vậy? Tôi thích tặng lúc nào trả tặng. Thấy không? Đâu đây quà to. Hôm nay tặng <laughs> tôi cái hộp quà gì đâu mà to dữ người ta to gần bằng ngôi nhà của tôi luôn. Ủa cái quà, quà này là quà của bé Cam hay là quà của bé Sam đây? Trời hả? đất ơi, đây là quà của gọi là tôi và bé Cam luôn. Đó, một bất ngờ rất đặc biệt dành cho ông ông đoán trong này có gì thử ông đoán, đoán thử đi ờ, ông ở thử trong đây hả à? ở trong đây thì ừ. tôi đoán là chắc là một cái dàn pc mới hoặc là ở trong đây có thể là một uh, núi đùi gà cáp xơi đó những món tôi thích Đúng no, no, no, no, no. Nghĩ sao vậy mấy cái đó không có tầm gọi là xứng với món quà siêu to khổng lồ này thấy không Món quà rất là đặc biệt luôn Đó ông sẽ rất là thích Đặc biệt hả? Ủa Cam ơi ừ, Cam ừ, có thể nào cho anh biết bên trong là cái gì được không? không hả không. ủa kìa à, không cho em khôn là sao vậy mấy bạn ơi bình thường nha mà mình thấy mà mấy cái hộp quà mà to to thế nè các bạn nhớ không lần trước á khi mà mình gặp bé cam lần đầu tiên ở trong mini world hay là minecraft các bạn lần nào cũng sẽ là một cái hộp quà to to và bé cam nằm ở à, nằm ở bên trong mình nghĩ rằng là những cái hộp quà to thế này thường sẽ là những cái con gì đó ở bên trong chắc chắn luôn đây Ủa? bậy thôi mà có thiệt luôn hả bạn ủa trời cái hộp quà của cái con gì nó mới chui từ hộp quà vậy sao Trời đất ơi, ông đoán thử đi cho ông nhìn từ từ. Rồi bé tới đây nè. Đó, đứng Ủa? đây để coi Phong nhận dạng được đây là ai nè. Đó. Ủa cái con này là con gì vậy? Ủa Ủa cái con Ủa con này nhìn giống giống giống con thỏ vậy? Hả? Trời đất ơi, <laughs> vô duyên cái con người ta thì sao con thỏ được? Đoán Ủa? ai đi? từ từ. Ờ một cái con này có cái lỗ tai lỗ tai khá là giống bé cam nè vậy chắc cũng là con ừ. mèo nhưng mà sao cái lỗ tai nhìn giống cái tai con thỏ hơn các bạn ơi mà <laughs> con Trời con này nó còn có bộ lông màu trắng ơi đừng có nói tôi đây là bé bông trong minecraft nha chính xác bé bông lại được vào trong minecraft ủa ủa ủa ủa, ủa con ơi con ơi con ơi con con là bông thiệt á hả ủa trời đất ơi ông này là bông phát trời ủa trời Ui trời bạn ơi bạn coi bé bông trong Minecraft nữa bạn nhìn dễ thương dễ sợ Trời bé bông có một cái đôi mắt màu xanh dương Ui đôi mắt này y hệt mình luôn bạn ơi mình cũng màu xanh dương nè ui vậy là anh với bé bông mà chung chung đôi mắt với nhau nè đứng đứng đứng đứng kế bên đứng kế bên nhau coi đứng kế bên nhau coi à dạ. bạn coi nè thấy không mình có đôi mắt màu xanh nè bé bông cũng có đôi mắt màu xanh nè thấy không à <laughs> ok ui mà bé bông trong minecraft nhìn có vẻ đáng yêu quá ta mặc cái bộ đồ gì dễ thương à ủa mà sao tiệm bé bông là màu trắng mà sao mặc cái bộ đồ màu đen ủa thì nó con trai mà con trai mặc đồ đen cho đẹp chứ sao ừ ha nhìn nó cũng Ôi à? nam tính á ui mấy bạn ơi vậy là từ bây giờ gia đình của phong đã có bốn người nha các bạn nha có phong nè sam nè rồi có thêm bé Sam. cho đẹp đứng sau này cho đẹp nè đứng sau này cho đẹp nè mới nữa là bé Phong mấy bạn ơi trời ơi wow được chưa một gia đình vô cùng hạnh phúc ok nhưng mà khoan tính ra là mình đem bé mình đem bé bông vô minecraft rồi mình phải đem đi giới thiệu cho mọi người với lại là phải xin phép dịch cho bé bông trong làng nữa chứ làng này là làng của cả team mà có thành viên mới là phải xin phép hiểu không ờ tôi quên thôi bây giờ mình dẫn đi luôn đi Được ok không? rồi bây giờ hai đứa đi theo anh qua bên kia chào hỏi mấy anh chị đây nha đi đi đi đi ừ, đi ha nào đi, đi, đi nhanh lên nhanh lên rồi đi qua đây nè hai đứa đi qua đây bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đến nhà của ờ, gọi là chị simmy để giới thiệu hai đứa cho simmy nha ok Ồ. qua đây nào à, đây, đây, đây đây đây rồi qua ừ, đây qua đây xếp hàng xếp hàng rồi để tôi ừ, bấm cửa nè tưng tưng ừ, ai à ra liền liền oh. hello sim hello, hello sim sao nha ủa hôm nay hai người qua nhà tôi có chi không dạ hôm nay qua nhà để khoe cái này hay, hay lắm nè coi nè đây xin giới thiệu à. sim có thấy gì đâu mà o đâu thấy cái cam chứ cái mặt nè hello cam nha trời ơi ủa Ôi. cam bữa nay cắt tóc mới thấy gì vậy ừ? đừng có ờ, quan tâm cam đẹp lắm á. đừng quan Ủa tâm cam làm gì chúng ta sẽ quan tâm đến một người mới nè xí hiểu bà bé bông ủa? ra đây đi bông bé bông đâu ra đây đi cái gì mà e thẹn vậy nhút nhát vậy đâu ngoài lên người ta sợ phong ơi trời mới gặp mà sợ lắm dễ thương không dễ thương không ai dạ ủa <laughs> ủa Bông ơi bé bông là bé thỏ hả? Sao nhìn dễ thương vậy Ủa, ê, cái gì bé bông bé thỏ mà nội Tính ra là bé bông là mèo luôn mà Ồ mèo hả? À? Trời ơi nhìn dễ thương quá à Hello con Trời Ồ, trời ơi, dễ thương vậy à. Ủa sao nó Ủa sao sao nó không chịu nhìn tôi vậy Phong Ủa tôi đáng sợ lắm à, mà dạ Chắc là bé bông mới vừa vào Minecraft ngày đầu tiên Cho nên là bé bông hơi kiểu bị nhút à. nhát á À à mà ừ, quên nữa xem ơi Cho tôi hỏi này coi bé mưa đâu rồi tính ra là có hai người bạn mới nè mà mà bé bé mưa rồi ra ngoài đây giới thiệu à. cho bé mưa luôn coi trời ơi tôi đang cho bé mưa ờ tính ra tôi mới vừa gọi bé mưa bé mưa chạy ra thiệt luôn kìa ô oh, hello Trời mưa đất ơi. <laughs> hello mưa à mưa hôm nay chị giới thiệu cho em nha đây là hai bé mèo mới nè đúng rồi giới thiệu mưa đây là hai bé mèo mới một bé là bé bông và một bé là bé cam hai bạn làm quen với nhau đi nào rồi rồi <laughs> rồi, rồi sau luôn ủa gì vậy <laughs> ủa vậy mưa <laughs> à, ờ, sợ cam nè cam ơi lui lui con ơi trời ơi người ta sợ con cam ơi mẹ bình tĩnh mẹ bình tĩnh mưa mưa nó còn nó còn nhỏ lắm đừng bắt nạt nhỏ trời đất ơi ủa tính ra có ai bắt nạt đâu trời có ai bắt nạt đâu ừ. Trời ông quên nè à, Bé mưa cực kỳ sợ mèo Gì ừ. tự nhiên chó mà sợ mèo là sao Ờ người ta sợ thôi Ủa trời vậy Thôi rồi, rồi Nếu như ừ. mà bé mưa sợ mèo thôi Bây giờ bé cam xịt xịt ra ngoài kia đi con Xịt ờ, xịt ra ngoài kia đi lui đi bạn đó nha lôi lôi một tí à. đi cho hai bé này làm quen nhau trước đã ok bây giờ ôi trời tính ra bé bông với lại bé mưa mà đứng kế bên nhau nhìn cứ như hai anh em sinh đôi vậy các bạn ơi ồ ờ, oh, xin giới thiệu với mưa đây chính là bé bông cũng thuộc à, là giống đực y hệt như mưa luôn thấy xinh không thấy thấy thấy thấy bạn bạn bông nhìn đẹp trai không đẹp trai đúng không ờ đẹp ừ. trai mà đúng không rồi giờ hai bạn làm quen nhau đi Ờ, <laughs> thích quá ta Sai nó quỷ luôn gì trời <laughs> Ê, nhưng mà quên, quên quên mất anh quên giới thiệu với mưa thêm lần nữa là bé bông cũng là con con con mèo ơi, <laughs> ơi. rồi, đất ơi sao rồi, rồi, nói vậy Rồi mở trời cửa chạy mất tiêu rồi Rồi xong mở cửa chạy mất tiêu rồi Đâu rồi đâu rồi Ủa đâu rồi ơi đừng có chọc bạn nữa trời ơi Ủa trời ơi trời Trời ơi con mưa quá tôi Thôi xem ơi Xin đi kiếm bé mưa đi, bé mưa đâu mất à, tiêu tôi, rồi. Tôi tôi tôi nghĩ tôi đi kiếm thôi. Mưa. À, mưa leo nóc nhà kìa. Trời ơi mưa. Chết rồi. Hai hai hai người đi chơi. À, tôi phải lên nóc nhà đây trời thôi thôi chết rồi bạn ơi chết rồi bạn ơi gặp nhiều rắc rối quá không được được được mình phải đem con con con bông đi ra chỗ khác liền thôi được rồi ừ, đất ơi bông dạ, dạ, quậy dạ. y ông luôn không khác cái nét gì luôn á trời ủa người ta quậy người ta con trai người ta quậy đúng rồi phải quậy như vậy thì mai này mới thông minh được hiểu không mà thôi bây giờ thôi cam đi cam ơi trời ơi cam ngồi là ngồi, ngồi bây giờ nè Bây giờ nè, anh sẽ đưa bé bông qua bên nhà của anh trưởng team của Hero Team là anh Mr. Dịch Bầu đó ờ, để đăng ký cho bé bông được à, gì ta gọi gì ta? Được à, chứng chứng nhận công dân của làng Hero Team. Đó, à, Đúng chịu vậy? không? Chịu không? Đúng rồi, vô làng sống là phải gọi là có giấy cho phép thì mới được vào hiểu không? Thành viên mới mà. Ok, thôi đi qua đây dạ, dạ. qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Đi, đi, đi, đi, đi, thôi, đi thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta qua bên nhà của anh trưởng team Mr. Dịch nha mọi người. Ấy, không biết dịch đâu ta. Ok, mình thấy bóng dáng anh Dịch lấp ló bên trong kia các bạn ơi. Ok, để mình bấm chuông gọi Dịch nha. Dịch ơi! anh dịch Thì ơi là xin vĩnh biệt cụ cái gì Nani. Ờ, à, à, hello dịch hôm nay bọn yeah. Dạ. em qua đây thăm anh nè ủa sao sáng sớm dưng kéo đông người dưới một hai ba bốn đứa Thôi, Trời có hai đứa, ba đứa, ủa đứa này nữa không À, xin giới thiệu với anh, đây chính là một thành viên mới trong gia đình của bọn em. Đây chính là một con mèo mang tên bé bông. À. Bé bông. Đúng rồi. Bé bông, bé bông nghe quen quen ta từ từ qua Google search lại coi gì bé bông. Ai à, biết. Ê, Phong ơi, bay Dẹp. bông bằng bông biết bay bay bay bay bông biết bò ờ, tào lao tào lao cái đó không phải cái đó là búp bê bằng bông anh ạ còn cái này là bé bông là một con mèo em mới vừa nhận nuôi hiểu không thì hôm à, qua em con mèo mới hả bạn mới vô vô chơi vô vô chơi vô chơi thôi ờ, từ từ từ từ từ từ rồi vô bây giờ nè em muốn nói anh nghe nè hôm qua em đăng vlog về con mèo này mà anh không xem đúng không À hôm qua trời ơi anh bận quay clip với mọi người quá trời đất luôn Giờ các bạn đi cứu tối ngày bảo anh Dịch ơi quay với ca mui đi bạn thân 100 ngày đi anh đâu có thời gian để coi biết clip đâu trời ơi à trời hàng gì không biết bé bông rồi đúng rồi bé bông hôm qua hơi bị nổi tiếng luôn á nhiều bạn thích bé bông đó luôn á à mà quá nữa hôm nay em đem bông qua đây là để gọi là muốn xin anh cho phép em nhận nuôi bé bông trong làng hero team được không à nhận nuôi bé bông à ừ, ừ nhưng mà bây giờ chứng minh nhân dân bây giờ đất chật người đông dân manh động lắm bây giờ cái, cái nhà em còn không chịu trang trí ở rồi bé bông ở đâu không lẽ tống qua ở nhà sam ở kế tiếp thì bây giờ nè bé bông thì ở chung với em còn bé cam thì ở chung với sam đó được không bé bông ở chung với em đúng rồi bé, bé bông cam ở chung với sam à, dạ, Trời ơi, bông sao chia buồn với bông nha giờ ở phòng là khổ lắm ấy không sướng ở <laughs> với sam nó à, là à, à, mà nó lười làm lắm ơi ơi em một khi em nuôi thú cưng là em rất là sống rất là kiểu rất là quan tâm thú cưng nha đừng nói vậy nha ủa mà dịch sao sao sao em nghe vần quá ta sao nghe vần quá ha bé bông sống với phong bé cam sống với sao, <laughs> bé dịch sống với lịch bé bịch bé bé bé dịch sống với cộng dây nịch ok rồi ở bây giờ thế này nhá chúng ta sẽ ờ, làm chứng minh nhân dân cho bé bông nè rồi cho cho phép bé bông ở trong làng nha anh à làm chứng minh nhân dân cho bé bông à, à đợi tí đợi tí giờ điều tra dân số là vào làng nó phải hỏi ý kiến tôi đàng hoàng nhỉ tôi nhập liệu dân số không qua trường là công an ra tới người ta bắt đi á rồi ok ok rồi bọn em đợi nha bọn em đợi nha rồi hay quá liền xong liền xong liền xong ngay xong ngay đây đây đây này này chứng minh nhân dân cầm rồi mới đó mà có chứng minh nhân dân rồi nhanh vậy khổ ơi làm rất lẹ wow. luôn đó đó đi phong phong cầm lên cho bạn coi chứng minh nhân dân đi tao để coi coi ồ chứng minh nhân dân thấy chưa nguyễn thanh bông ôi trời nguyễn thanh bông trời ơi nghe tên dễ thương vậy ok không sao được rồi rồi cảm ơn anh nhiều cảm ơn anh rất nhiều đã có chứng minh nhân dân rồi ủa mà anh ơi vậy giờ bé bé Cam cũng mới vào trong Minecraft nè Mình có nên cho bé Cam làm chứng minh nhân dân luôn không anh? Rồi chứng minh nhân dân của bé Cam à chứng minh chứng minh nhân dân bé Cam làm phát một xong ngay đợi em tí. Ok, Ủa? Dạ. chúng ta sẽ làm dạ, chứng minh dạ, nhân dân mang tên là gì ta Trương Thị à, Anh Cam. <laughs> Trời ơi, tên nghe nhúc cho nên Nguyễn Thanh Bông Trương Thị Anh Cam. Trời Đúng ơi. rồi, tên của mình với à, ủa vậy? Cái gì trong nhà anh vậy? Hả, cái gì trong anh đâu? có gì đâu anh có mua gì đâu rồi nha ủa gì trong nhà anh ủa ủa vậy đây sao sao nhà anh dạo này bị lủng lỗ lâm la nhìn ghê vừa mới đi dạ, ra đi vô cái đi ra ngoài cái vô lại mất cái toilet rồi ủa em nghe ủa hoàng tự em nghe tiếng đập gì trên trên lầu sao ủa gì vậy ủa cái gì vậy ủa trời đất ơi có nhà anh sao vậy vô cái pc rồi cái giường tôi đâu ủa gì đây dịch dịch dạo này nhà anh bị ờ, bị mối ăn nhiều lắm hay sao cái sàn gỗ nó lủng lỗ lâm vậy Ê, em nghĩ sao con mối nó ăn nó chỉ ăn một hai ô thôi chứ con mối gì ăn này đây là đây là cái con gì con bò nó ăn chứ con con mối ủa mà khoan gì đây từ nãy giờ em mới để ý nè bé bông bé cam rồi ủa hai đứa nó đi đâu đâu anh đâu biết đâu tính là nó là thú của em rồi thú ăn đâu ủa trời ơi khoan từ từ có khi nào cái nhà anh bị vậy là do <laughs> cho hai đứa đó không ủa sao đâu có đây đi đi xuống dưới mèo sao mèo quá mà sao mà đập dữ vậy có phải đâu cái tủ lạnh tôi luôn rồi ui trời à. cái gì vậy gì vậy hai em alo ờ, Bọn nó đập nát luôn cái toilet của anh này anh ơi Rồi xong Mày đập cái gì thì mày đập mày chửi với người ta cái toilet được người ta còn đi chứ từ không ai mất người ta lấy người ta đi hai đứa bay um... đập người ta vậy à, <laughs> thôi bây giờ nè em ờ, xin phép em trả lại cho dịch cái toilet ui gì đây à, cái con khỉ này ê, ê, ê. con chừng lại hai đứa bay đứng lại coi ê tính à, ra à. cái nhà anh bị đập là hai con này là thú cưng của em với cả sammy là hai đứa bay phải chịu trách nhiệm à, à, dạ, à, à, dạ dạ à, sam ơi sam bà nhìn đằng sau lưng của bà dạ. thấy có cửa sổ không tí nữa chạy ra ngoài cái cửa sổ nha ok à, à, à, dạ thì thật ra là ui gì đây trong nhà bếp anh có con voi biết bay kìa hả con voi biết bay à đúng rồi chạy chạy chạy chạy chạy lên chạy anh lên trời ơi bé bông à bé bông à mình đứng lại coi Vừa em lên đánh trước chúng nó xong chạy giờ chúng nó đập nhà mình luôn rồi. Chạy chạy. Đứng lại cả kia. Trời ơi là trời mấy bạn ơi. Cam ơi chạy Cam ơi. Trời cái nhà tôi. No. Ôi chạy đi chạy đi trời ơi chết nữa bạn ơi mình gặp đúng hai con mèo quậy ơi là quậy luôn nó qua nhà ông dịch nó đập nát nhà ông dịch rồi kiểu này là chắc chắn là ngày mai ông dịch đuổi hai bọn nó ra khỏi ra khỏi làng luôn á chứ đừng nói được sống trong làng trời ơi trời Sam ơi là Sam tại sao bà không biết giữ bọn nó hả Trời đất ơi sao không trách người đem mà gì đó PK bán lông qua rồi là giết thì ông dịch mà ông phải giữ chứ Trời ơi trời chết rồi kiểu này thế nào dịch cũng sẽ đuổi hai bọn nó ra khỏi tim luôn các bạn ơi Ôi, chắc là chắc là ngày mai mình phải tìm cách để mình xin lỗi dịch thôi chứ bây giờ không được các bạn ơi chết rồi kiểu này thế nào thế nào bọn nó cũng bị đuổi ra khỏi tim nè vậy là bọn nó sẽ trở thành trẻ mồ côi mọi người ạ à. trời ơi rồi xong nó đập cái giường của ông dịch nó trời con đồ dịch <laughs> dữ gì mấy con trời cái gì nhiều vậy cái gì nhiều vậy Ôi tí tí qua chạy trong dịch để tôi lụm tí quá chạy trong dịch trời đó cơ Trời ơi à trời tí nữa phải qua xin lỗi người ta rồi tốn tiền xây nhà lại cho người ta nè Thôi bạn ơi mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây chứ mình là mình đau đầu với hai đứa này lắm rồi mình chịu không nổi rồi các bạn ơi Thôi bà tự bà tự chăm nó nha Sam tôi về đây tôi không lo cho nó đâu Trời ơi không nổi không hả tôi phải tìm cách để tôi xin xin lỗi dịch này chứ tôi không có rảnh thời gian tôi nuôi bọn nó đâu trời trời hey, à, mấy bạn ơi à. kiểu này là không được rồi phải tìm cách xin lỗi dịch thôi chứ giờ biết sao chứ để hai bọn nó mà bị đuổi ra khỏi team á tội nghiệp hai bọn nó lắm mấy bạn ơi ok mấy bạn có cách nào giúp cho mình bình luận giúp mình có cách nào xin lỗi dịch không bạn nhớ bình luận cho mình biết nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha tạm biệt mọi người